Chào tất cả anh em đang xem và theo dõi video của mình Thế này đến với công nghệ hôm nay mình sẽ ra mắt để giới thiệu đến cho anh em những siêu phẩm đón đầu 2020 nó như thế nào anh em nhé Thì cái sản phẩm hôm nay mình giới thiệu đến cho anh em đó chính là công nghệ máy chơi bài bịp Nguyên lý chơi hoạt động chơi của máy chơi bài bịp như thế nào Tại sao lại hay như vậy Đấy, tại sao nó lại tinh vi và xảo quyệt như vậy thì anh em cùng tôi xem video trải nghiệm video để biết đến thiết bị này anh em nhé sang năm 2020 thì công ty mình sẽ ra mắt cho anh em những siêu phẩm đẳng cấp nhất về bộ môn bài lá bịp thì cái sản phẩm hôm nay đến với bên mình thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em đó chính là những dòng iPhone đánh bài bịp trên thị trường hiện nay chỉ anh em ra mắt anh em chỉ là biết đến những chiếc Samsung hay là những chiếc Galaxy hay là những iPhone 6 thì công ty mình hôm nay sẽ ra mắt cho anh em những chiếc bệ máy đánh bài bịp bờ đồ nhất và đẳng cấp nhất hiện nay thì màn hình anh em đang theo dõi đây chính là hàng loạt những dòng máy đánh bài đang nhà mình thiết kế những chiếc điện thoại đẳng cấp nhất về dòng iPhone thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua cho anh em đây chính là một con iPhone 8 Plus bản Plus anh em nhá Đấy. <clears throat> cấu hình của nó không khác gì một chiếc iPhone bình thường rất là ok anh em nhá khi anh em đi chơi đấy, về môn bài lá cái máy này sẽ có nhiệm vụ và sắp xếp cho anh em làm bài anh em lớn điểm nhất và to điểm nhất anh em nhá <clears throat> dòng thứ hai đó chính là dòng à, máy cổ đó chính là chiếc dòng iPhone 7 iPhone 6 anh em này <clears throat> nhà mình có rất nhiều những mẫu mã khác nhau anh em nhá ví dụ anh em nào muốn chơi dùng dòng à, iPhone X nhà mình cũng có dòng iPhone X anh em nhá đây chính là dòng mẫu máy iPhone X này đấy, màu đen màu trắng có hết anh em nhá anh em nào muốn dùng điện thoại to anh em có thể dùng chiếc iPhone 8 Plus anh em nhá <clears throat> thì khi anh em đi chơi về tất cả các môn chơi về bài lá 52 môn bài lá nó sẽ giúp chúng ta chiến thắng tất cả các môn chơi anh em nhé như anh em miền bắc thì chơi ba cây liêng sâm phỏng anh em miền nam chơi bài cào binh sáu lá ngầu hầm phốc cơ đều chơi được hết <coughs> một bộ sản phẩm của nó bao gồm là một máy đánh bài và quan trọng nhất là trong cái sân chơi của anh em là anh em phải đưa được bộ bài của tôi vào thì anh em có thể chơi được anh em nhé bài thì nhà tôi có rất nhiều những mẫu bài khác nhau bài việt nam bài giấy bài nhựa là tôi đều có hết nhưng anh em bên nước ngoài nhật bản hay đài loan hay hàn quốc nhà mình đều chơi hết bên Mỹ hay là bên Trung Quốc hay là Campuchia nhà mình đều làm hết anh em nhé những mẫu bài nào nhà mình cũng có thể sắp xếp cho anh em hoặc anh em nào mà đam mê cả môn chắn bịp thì nó có thể chơi cả chắn anh em nhé tất cả các trò chơi môn nào nó có thể giúp chúng ta thì sau đây thì mình sẽ đi vào thực hiện và test thử cho anh em xem tại sao nó hay như vậy thì anh em cùng tôi xem video trải nghiệm video này anh em nhé anh em nào thắc mắc hay là cần tư vấn về sản phẩm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0985 102 999 và 0986 17 tú quý 2 anh em nhé. Nhà mình có hai cơ sở chính Hà Nội và Sài Gòn. Anh em nào gần khu vực nào có thể qua khu vực đó test hàng thử hàng. Đấy. <clears throat> Giờ tôi sẽ đi vào hoạt động test qua cho anh em xem công thức chơi và hoạt động chơi của nó. Tại sao cái máy này nó lại hay như vậy? Vừa nghe gọi được mà vừa kiếm tiền được thì anh em cùng tôi trải nghiệm nhau nhé. Thế <clears throat> đây chính là cái máy tôi sẽ khởi động cái máy lên anh em nhé khi tôi làm cái video này tôi sẽ để chế độ loa và chế độ màn hình cho anh em cùng nghe cùng nhìn nhé còn khi tôi đi chơi trong sân trong sòng trong sới thì tôi sẽ đeo cái thiết bị đó chính là tai nghe siêu nhỏ Đấy. đây chính là chiếc tai nghe siêu nhỏ anh em nhé chiếc tai nghe siêu nhỏ này nó sẽ đọc và báo thu tín hiệu cho anh em biết được Đấy, làm sao bài anh em sẽ to điểm nhất là thông qua tai nghe siêu nhỏ này Đấy. anh em nào thắc mắc thì cứ alo trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn và giới thiệu cho anh em Đấy, cái thiết bị này nó tôi khẳng định với anh em mà để đến cái năm 2020 này nó là đẳng cấp của đẳng cấp rồi đấy, anh em nào muốn nữ thua tha đang xa vào đấy, tết không dám về nhà thì nên anh tay liên hệ cho tôi tôi tư vấn cho anh em để tôi đưa anh em vào bán toàn đưa về nhà cái tết xung vầy cùng gia đình thì sau đây mình sẽ trộn <coughs> cái bộ bài lên anh em nhé đây <coughs> đây <coughs> những em đang thua tha đấy không có cách nào gỡ thì alo tôi gỡ được thì thôi để anh em bỏ anh em nhé, ờ, mình sẽ thử cho anh em này mình sẽ khởi động cái máy lên và môn chơi đầu tiên mình sẽ sắp xếp và mình sẽ chơi thử cho anh em đó chính là phần đánh liêng anh em nhé, tôi sẽ thử qua liêng cho anh em à. <clears throat> liêng thì tôi có rất nhiều chế độ chơi đấy chế độ chơi của tôi tôi có thể chế độ là tôi có thể biết được bài nào to bài nào nhỏ à, anh em có thể cài đặt hoặc tôi có chơi là tôi lúc nào to điểm nhất và lớn điểm nhất đấy, và mình sẽ thử cho anh em đó chính là cái chế độ chơi chế độ tôi sẽ biết được trước nhà nào to nhất và nhà nào lớn nhất anh em nhá để anh em để tôi <coughs> thử cho anh em <coughs> tôi sẽ lấy một bộ bài đỏ thử cho anh em nó rực rỡ Bây mình sẽ chơi thử mà mình sẽ biết trước nhà lớn nhà nhỏ này, tôi sẽ biết trước được hai nhà anh em nhá. Đấy, ta tác rất đơn giản anh em nhá. <coughs> mấy báo hai một thì tôi có thể biết trước được nhà cửa số 2 và cửa số 1 sẽ là hai nhà lớn nhất trong cái ván này. Em cùng xem tôi chia. mấy báo hai một, anh em xem cửa hai sẽ là cửa to đầu tiên và cửa số 1 sẽ là cửa to thứ hai đó chính là chế độ chơi tôi phải cần biết trước được hai nhà hoặc anh em còn cần biết trước một nhà hoặc anh em còn biết trước tất cả các nhà Đấy, tùy thuộc anh em cài đặt trên máy thử tiếp cho anh em xem anh em chơi về phần chơi này thì anh em chơi bao nhiêu cửa không quan trọng anh em nhé 5 mười cửa thoải mái càng đông càng tốt anh em nhé không quan trọng <clears throat> thì trên video tôi thử tôi sẽ cho vài ván cho anh em và chơi vài người cho anh em cùng Đấy. áo ba hai anh em ngang dọc bàn hết anh em nhá cái máy này tôi khẳng định với anh em camera cực rộng đọc cực nhanh luôn anh em để bài như nào cũng đọc bài xô bài thoải mái cắt bài vẫn báo Đó, rất là nhanh Đó, tôi thử cho anh em <coughs> máy báo ba bốn anh em cùng xem và ba của bốn sẽ là hai của to nhất Đó. <coughs> rất là to và rõ ràng Đấy, thử tiếp cho anh em này <coughs> đây cái chế độ chơi chế độ anh em có thể nắm bắt được nhà lớn nhà nhỏ hoặc em có thể cài đặt anh em chuyển đổi cái chế độ chơi là tôi sẽ chuyển chế độ là tôi có thể làm cho tôi ván nào tôi cũng to điểm nhất hoặc tôi muốn cho nhà là to thì nhà đấy sẽ được to thì anh em cùng xem tôi trình <clears throat> trình diễn và thử qua cho anh em xem đấy. tôi sẽ chia 10 ván thì cả 10 ván tôi to đấy. 6 này tôi để trộn đi 6 cây này đấy. tôi chia đúng là bài tôi to điểm nhất anh em nhá anh cùng xem 9 nút anh em xem bài tôi lúc nào to điểm nhất này không nhà to hơn thử tiếp cho anh em này hỏi <coughs> anh em phải cho nhà nào to ví như anh em đánh cánh thì anh em phải cần cho bạn anh to anh em to đấy bốn này chọn đi bốn cây đấy, và anh em chia thì bài anh em này là bài lớn nhất rất là hay kỹ thuật rất là ok luôn anh em xem quy ca ác luôn đấy, anh em xem không một nhà nào có vượt hơn anh em tôi khẳng định với anh em cái thiết bị này nó đón đầu 2020 cái công nghệ cực cao cực đỉnh luôn <clears throat> đây là cái chế độ chơi là tôi có thể chia 10 ván cả 10 ván tôi to bây giờ tôi sẽ chơi cho anh em một cái chế độ chơi nữa đó chế độ anh em thích cho bài là nhà nào to thì bài là nhà đấy sẽ được to Đấy, rất đơn giản <clears throat> Bây giờ tôi sẽ cho bài đối tôi sẽ là bài to điểm nhất anh em nhá Anh <clears throat> em cùng xem Tôi muốn cho nhà nào to thì nhà đấy sẽ được to Anh em xem Đấy bài đối tôi lại là bài to điểm nhất và tôi tưởng tiếp cho anh em một ván nữa này tôi sẽ cho một nhà khác to điểm đây là cái chế độ chơi anh em có thể đánh cánh với bạn anh em nhà số này là số 4 sẽ là nhà to điểm nhất anh em cùng xem nhà to nhà mình sẽ cho là đấy to đấy. tôi khẳng định với em một ván nào anh em cũng có thể cầm trịch được cái cuộc chơi của mình đấy. đó về phần đánh liêng anh em nhé và phần tiếp theo mình muốn ờ, giới thiệu đến và thử qua cho anh em đó chính là phần đánh ba cây à. phần đánh ba cây này mình sẽ sắp xếp bài mình sẽ đọc bài ra và chơi thử cho anh em cái phần đánh ba cây thì anh em chơi anh em có thể làm trương hay là anh em làm người chơi cũng vậy Đấy, chọn à, kiểu nào anh em có sắp xếp được nhưng nếu mà anh em chơi là người chơi thì anh em lên là anh em à, bốc cái thì anh em ăn cứ bốc cái là anh em to nhất thì ván đấy hay anh em làm cái thì anh em có thể biết trước được nhà điểm to điểm nhỏ thì anh em có thể đánh cho đánh ít đánh bé đấy tùy thuộc anh em <clears throat> và mình sẽ thử tiếp cho nhà phần chế độ ba cây là tôi sẽ chơi cái chế độ là tôi sẽ là người chơi này tôi bốc cái bốc cái này hai tám tám lời một anh em nhé tôi sẽ chia này đấy, tôi đang chia hậu trường bài tôi sẽ là con chín rô bài tôi sẽ là bài to điểm nhất đấy. <clears throat> em xem thì bài tôi sẽ là to nhất trong cái bốn nhà này chín nút anh em xem không nhà nào có thể to hơn tôi Đấy, anh em xem rất là to luôn <clears throat> thử tiếp cho anh em cái chế độ này nó là đẳng cấp rồi Đấy. <clears throat> tôi lại <clears throat> bốc cái bắn nữa bốn này năm này năm nhất năm Đấy chia từ tôi anh em nhá bài tôi sẽ là bài to điểm nhất này mình sẽ cầm luôn chia cho anh em bảy nước anh em xem bảy nước sẽ là bảy to điểm nhất này anh em xem này không một ván nào sai đâu thử tiếp cho anh em rất nhiều chế độ chơi khác nhau rất nhiều tính năng hay anh em nào mà cần tư vấn cứ alo liên hệ trực tiếp cho mình Đấy, mình sẽ tư vấn cho anh em Đấy. một này bốc một cây này áp nhất áp lại trên từ tôi bài tôi lại là bài to để nhất anh em xem xem chín nút luôn anh em xem không một là nhà, nhà nào có thể vượt điểm đây là chính là cái chế độ chơi khi anh em đi chơi anh em làm con chơi anh em bốc cái anh em ăn Đấy. bây giờ tôi sẽ chuyển đến chế độ chơi tôi cầm trương đi Đấy. tôi cầm trương tôi sắp xếp tôi sẽ biết được nhà nào to nhà nào nhỏ Đấy. anh em cũng muốn cho người ta đánh ít hay đánh nhỏ hay tăng gạo người ta thì nó tùy thuộc vào cách thức chơi của anh em mỗi người một cái thích chơi khác nhau đấy. <clears throat> Rồi mình sẽ chơi chế độ là mình có thể biết trước được hai nhà lớn anh em nhá đây mình bốc cái này bốc cái này hai này hai hai tiếng một đấy, máy báo hai một thì mình sẽ chia cho nhầm hai hạ và nhà nào thì nhà đấy sẽ là nhà số 1 anh em nhá máy báo hai một thì cửa hai to lớn cửa một đây cửa số 2 đấy, anh em xem và đây cửa số 1 sẽ là hai cửa lớn nhất anh em nhá đây là chế độ anh em có biết trước đâu thử tiếp cho anh em bán nữa này máy nó rất nhiều môn cho môn trò nào nó có thể giúp chúng ta Đấy, như anh em nào đánh sâm và đánh phỏng đều có thể chơi được nó sẽ giúp chúng ta là áp áp nhất áp méo bốn một có nghĩa là cửa bốn to rồi cửa một anh em nhá anh em xem bốn một sẽ là hai cửa lớn nhất Đấy, anh em xem rất là chuẩn xác rất là chuẩn chỉ không bao chuẩn sai tùy thôi anh em muốn chơi hình thức nào hay muốn cài đặt như thế nào thì mình sẽ tư vấn cho anh em Đấy, vừa rồi là mình đã thử và sơ qua cho anh em một cái bộ môn chơi đó chính là công nghệ máy đánh bài bịp thì anh em nào có nhu cầu hay là cần tư vấn về sản phẩm anh em muốn chơi môn chơi nào như anh em đam mê môn đánh sâm thì nó có thể chơi là anh em sắp xếp cũng là bài anh em mà đẹp nhất và hoặc anh em có thể xâm trực tiếp luôn ờ, anh em đánh phỏng thì bài anh em nào hai phỏng đến ba phỏng hoặc anh em là ồ trắng luôn đấy và đánh phỏng đến ba cây liêng sâm phỏng tất cả môn chơi về bài lá như anh em miền trung miền bắc từng chơi bài binh ba lá hay là binh sáu lá đấy, hay là bài cào ba lá hay đến đến miền nam xì tố phúc cơ ngầu hầm đều chơi được hết anh em là muốn chơi môn chơi nào thì alo trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em <clears throat> thì vừa rồi mình sơ qua và giới thiệu đến cho anh em đó chính là hàng loạt những dòng máy đánh bài iPhone được ờ, nhà mình thiết kế công nghệ 2020 mới nhất bây giờ thì anh em nào có nhu cầu cứ alo nhà mình còn bán thêm rất nhiều đồ về môn bài lá bịp sóc đĩa bịp tài xỉu bịp bầu cua bịp nhà mình nhận hack game bầu cua sóc đĩa trên điện thoại dân gian anh em nào có nhu cầu thì alo cảm ơn anh em xem clip